Phật à, Bồ Sư Thích à, Ca Mô Ni à, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca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 Bài hôm trước chúng ta học đến bài số 151 có tựa đề Người đã phạm bất cộng trụ, xin tu lại có đắc được đạo quả hay không? Thì qua bài kinh này, thứ nhất đấy chúng ta rút ra một điều, đó là luật nhân quả không chừa một ai, không ưu tiên cho ai cả, dù người đó là tại gia hay là xuất gia. Nghe không? cho nhân quả là công bằng với tất cả ai gieo nhân gì thì sẽ gặt cái quả tương ứng đó để chúng ta thấy luật nhân quả rất là là công bằng và chính vì thế chúng ta phải chịu trách nhiệm về chính hành vi của mình người đời vì không tin luật nhân quả cứ nghĩ rằng mình làm gì thì làm không ai biết không sao và nhưng mà nhân quả nó vẫn đang nó đang chi phối chúng ta. Đó. Khi chúng ta gieo nhân thì lập tức cái quả nó sẽ kéo đến. Đó, cho nên chúng ta học Phật phải ý thức được cái điều này. Mà chính tín nhân quả là chính tín trong Phật giáo đó. Chúng ta mê tín hay tà tín là chúng ta không tin nhân quả. Còn tin nhân quả là chính tín. Và vâng, chúng ta không thể gọi là tôi muốn thế này, tôi muốn thế kia là nhân quả nó theo ý của mình đâu nhân quả nó có đường đi của nó chúng ta muốn trồng một cái cây na mà vừa mới gieo hạt hôm qua mấy ngày sau đòi có quả na thì cũng không được ai chẳng muốn như thế được ăn quả thật nhanh nhưng mà từ cái hạt na nó mọc thành cây na rồi ra được quả na nó phải có có năm tháng chứ không phải như ý muốn của chúng ta chủ quan mà được đó, cho nên người đệ tử Phật, học Phật là phải thấu cái chỗ này, phải muốn ra quả thì phải gieo đúng nhân và tạo đúng duyên mới ra đúng quả. Thế còn trái nhân, trái duyên không ra được cái quả đấy. Đại chúng hiểu không nào? Đó. Cũng giống như Thầy nói, chúng ta muốn được cái quả giàu có, có của tài sản thì ta phải gieo đúng nhân. Muốn có tài sản thì Phật dạy phải biết bố thí, nghèo và trừ bỏ cái việc trộm cắp. Trộm cắp là cái nhân không có tài sản. Bố thí là cái nhân để có tài sản. Đó. Thế đấy là phải gieo đúng nhân thì nó sẽ ra đúng quả. Thế còn ta đi gieo cái thầy lấy ví dụ mình muốn có lúa ăn mà mình lại lấy sỏi mình đi gieo mang thúng sỏi đi gieo thì chúng ta có lúa ăn không? Làm gì có, sỏi nó không phải là nhân để ra ra cây lúa và vâng, không phải nhân <laughs> sỏi không phải là nhân chính nhân để tạo ra cây lúa cũng mang hạt sỏi rất đẹp long lanh đi để gieo xuống ruộng nhưng mà rồi nó có ra được cây lúa đâu vì sỏi không phải là nhân mọc ra cây lúa được đấy thế nhưng bây giờ chúng ta có hạt lúa mà ta lại đem lên trên cái chảo cái chảo nóng mà ta ra gieo gieo hạt lúa vào đấy thì có mọc lên cây lúa được không? Đó, đây có đúng nhân rồi đấy, nhưng mà lại không đúng duyên. Cái duyên ấy không phải duyên để tạo ra cây lúa được. Cái chảo nó đang nóng thế này mà để, để gieo thóc vào đấy, thóc mầm vào đấy không thể lấy cái lúa được. Đó, thế để đại chúng phải thấy là nhân và quả nó cũng phải đúng, nghe đúng nhân, đúng duyên thì mới ra đúng quả. Thế còn khác nhân, trái duyên không ra được quả. Thầy lấy ví dụ, một số Phật tử trước đây tu niệm Phật cũng thế, bắt cháu mình coi như không đi học nữa, ở nhà ngồi niệm Phật, mới lấy giấy ra, lấy bút ra, đưa vào cho, bắt cháu là suốt ngày chép Nam Mô Di Đà Phật. Nghĩ rằng như thế là đến lúc cháu đi thi là Phật độ cho sẽ, sẽ độ, sẽ làm được bài. Thế nhưng mà cái nhân mà đọc Nam Mô Di Phật nó không phải là cái nhân để sau này làm toán được không phải cái nhân để sau này mà làm lý hóa được cho nên cháu đi thi cháu bị trượt nên đây là kêu với thầy và sau cho con cho cháu suốt ngày chép a di đà phật cho cả tiền để chép a di đà phật mà sau đến lúc đi thi cháu lại không đỗ thầy ạ à. thầy bảo mình gieo cái nhân sai rồi ừ. nó muốn làm toán được nó muốn thi môn toán được thì nó phải học toán muốn thi môn lý được nó phải học lý nên là cái nhân chứ wow nó phải đúng chính nhân không phải nhân thì không được đó cho nên chúng ta nhớ nhé cho người đệ tử học phật thì cũng phải tìm hiểu nhân quả thật kỹ càng để chúng ta biết gieo đúng nhân tạo đúng duyên chúng ta sẽ được đúng quả nghe không và nhân quả là công bằng nó là một cái quy luật tự nhiên như vậy không phải ai làm cho nó không phải đức phật làm cho nó không phải vị thánh thần nào làm cho nó cả mà nó vốn là như vậy có nhân thì sẽ ra quả và nhân như thế nào quả nó duyên thế nào ra cái quả như thế đó thì qua cái bài này để chúng ta thấy về nhân quả rõ ràng cái nhân từ phàm phu đến thành phật cũng phải tu cái nhân gì mới trở thành phật mới thành thánh chứ không phải tự nhiên chứ không phải ta một đường ta đi ăn chơi hoang đàng này ta lại bảo rồi tôi cũng thành phật và vâng, cái nhân ăn chơi hoang đảng, cái nhân ấy không thành Phật được. Đó. Mà sau này ta phải đổi cái nhân khác, phải là cái nhân tu tâm từ bi trí tuệ. Nó mới là cái nhân để sau này thành Phật. Ừ, chứ còn cái nhân buông thả, cái nhân lười biếng, làm sao thành Phật được, làm sao thành Thánh được. Cái là không cả thành người luôn đấy. Nghe không? Cái nhân ấy không thành người. Thế cho nên là quý Thầy rất mong các Phật tử học Phật thì chúng ta không mê tín mê tín nghĩa là tin phật là phật sẽ phù trì cho mình hết mình muốn sống thế nào cũng được miễn là phật theo phật thôi quy phật là được rồi phật độ cho hết cái đó không đúng quý phật tử rõ chưa nào đức phật ra đời là cũng dạy chúng ta nhân quả gieo cái nhân gì tu như thế nào để mà thành thánh thành phật tu như thế nào để được phước báo bớt đau khổ Nghe không? tu như thế nào để được làm người trở lại tu như thế nào để được sinh thiên Đức Phật dạy rõ trong từng bộ kinh, từng bài kinh. Đó. Thì chúng ta học Phật là phải minh bạch chỗ này, sáng tỏ chỗ này. Chứ không phải ta học Phật rồi ta lấy cái mê tín mà là rất nguy hiểm. Cho nên có nhiều người đi theo Phật nhưng mà mê tín. Cho nên sau này khi mà không đạt được cái kết quả thì lại không tin Phật nữa. À, nghĩ là Phật không độ trì cho con con chăm đi chùa thế sao phật không hộ trì cho con nghe không chăm đi chùa nhưng học không học pháp không ứng dụng pháp không gieo đúng nhân không tạo đúng duyên thì không được kết quả như vậy giống như trước thầy nói đấy phật tử miền bắc mình trước đây đi chùa phải không mang lại chuối xanh lên cúng phật đẹp lắm à, cúng xong rồi thì lại bê về đấy thế thì đâu có phải là cúng có phải là bố thí đâu thì cái nhân như thế làm sao mà có của làm sao mà sau này giàu có được không có một chút nào mình không gieo đúng cái nhân để giàu có còn mình biết thành tâm thời đức phật đó bà già nghèo bà chỉ có một bò gạo bà đi mót được bà đến bà cúng vào tam bảo mà sau nhiều kiếp sau bà sinh ra bà giàu có và vợ chồng ông ăn mày chỉ bố thí một cái khố cho một vị tôn tả thôi mà ngay hiện đời được phước báo đầy đủ tài sản ngay nên là người ta gieo đúng nhân rồi thế còn mình đến cầu phật mỏi miệng xin cho con được vào của ăn của để lộc rơi lộc vãi gì đó thế nhưng mà mang cái gì đến phật xong lại bê về hết ông không cúng phật cái gì cả thế nên mình không gieo đúng nhân đó thì cái bài này qua cái bài số 151 để chúng ta thấy rõ nhân quả rất công bằng không có không có gọi là ưu ái riêng ai cả nó không thiên vị với ai không có dùng tình cảm để mua chuộc được nó nghe không? nhân quả là như vậy đấy chúng ta phải học để làm sao hiểu rõ nhân biết duyên để sau này chúng ta tạo ra cái quả như ý của mình mong muốn đó rõ ràng thế còn kể cả cái người người ta không có không có tin nhân quả nhưng người ta làm đúng như nhân gieo đúng nhân tạo đúng duyên thì nó vẫn ra quả cơ mà đấy cái nhân quả nó không phải do cái lòng tin của mình không phải do cái nguyện cầu mong muốn riêng của mình mà được chúng ta phải nhớ như thế nhé không phải do cái chủ quan của mình mà được mà chúng ta phải tạo gieo đúng nhân tạo đúng duyên thì mới được cái quả như ý nguyện của mình thế thì cái bài này nhân quả đối với việc tu hành của chúng ta cũng thế từ địa vị phàm phu đến quả vị phật là hoàn toàn dựa trên nhân quả thưa đại chúng không có cái gì khác cả gieo nhân gì chúng ta tu giới đức phật đưa giới ra cho chúng ta tu phật tử tại gia tu năm giới để được năm cái phúc báu và năm phúc báu này tức là tái sinh làm người được năm phúc báu vào cái nhân không sát sinh mình gieo nhân từ tâm không sát sinh mình được phúc báu sức khỏe và tuổi thọ nghe không được sức khỏe và tuổi thọ mình gieo cái nhân không trộm cắp mình lại biết bố thí, biết cúng dường làm phước, mình được cái, được cái phúc báu là giàu có tài sản, sinh ra vào gia đình giàu có. Mình gieo cái nhân mình không tà dâm, mình sống và vợ chồng trinh, trinh thuận với nhau, trung thủy với nhau. và mình sẽ được cái phúc báo thân thể đẹp đẽ đoan trang, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Đấy, mình gieo cái nhân không dối trá lừa lọc mọi người mình lại nói lời chân thật, mình nói lời tốt đẹp, mình sẽ được phúc báo mọi người yêu quý, tín nhiệm mình. Nào, mình sẽ có có danh vị vì người ta tin kính, tín nhiệm mình. Mình gieo cái nhân không nghiện ngập, không rượu chè, bê tha cờ bạc. Wow, mình sống lành mạnh, gian luyện. Mình được cái phúc báo là gì? Được trí tuệ sáng suốt, thông minh trí tuệ. Và như vậy một con người mà đủ năm cái phúc báo này thì rất là hạnh phúc đấy. Nếu người ở đời trần gian như thế là hạnh phúc rồi đấy. Người ta gọi là ngũ phúc đó. Phải không? Mình cầu ngũ phúc lâm môn thì phải gieo đúng cái nhân này thì ngũ phúc nó tự chạy vào nhà mình. Nghe không? Thế còn không gieo đúng nhân thì không được. Thế rồi chư Tăng đi xuất ra để gieo cái nhân hiền thánh thì cũng phải thực tập từ giới luật, phải tu hành từ giới luật mà lên. Vào sư bác sa di thụ mười giới phải thực tập mười giới xưa ông đại đức tỳ kheo đó phải thụ hai trăm năm mươi giới giữ gìn hai trăm năm mươi giới tỳ kheo ni phải giữ ba trăm bốn tám giới và đấy là cái nhân mà để đạt được giải thoát cho nên giới luật của phật gọi là biệt giải thoát nữa cái giới ban la đề mộc xoa này này gọi là biệt giải thoát là giữ cái giới nào sẽ được giải thoát ở cái đó không bị trói buộc ở cái đó à, giữ giới nào là mình được tự do ở cái đó đấy thì đấy là cái nhân gieo đúng nhân như thế sẽ được cái quả giải thoát vậy thì nếu mà người nào tu hành dù là cư sĩ tại gia hay xuất gia mà không thực tập giới luật không giữ gìn giới luật thì chúng ta sẽ không được cái kết quả như ý muốn như nguyện cho nên cái bài kinh này nói là cái người mà phạm tội bất cộng trụ tức là tội rất nặng gọi là ba la di tội ba la di không ở chung thì người này gieo cái nhân ấy thì không trong đời này không chứng được thánh quả thế thôi không đạt được thánh quả đấy nó là do cái nhân như thế và giống như cái, cái hạt lúa mà mình bẻ gãy cái mầm của nó rồi nó không thể mọc cây lúa được là không mọc cây lúa đấy là nhân và đấy là quả đấy là nhân và quả cho nên chúng ta phải phải hết sức cẩn trọng đối với việc tu trì giới luật của Phật nhé. Nhân quả nó rất rõ ràng đó. Hôm nay chúng ta sang bài 152. Bài này có tựa đề Cư sĩ phá giới và sa môn phá giới, hậu quả tội lỗi nặng nhẹ ra sao? Ở đây ông vua Milan đà ông muốn đặt vấn đề là cái bài hôm trước, bài 151 thì nói là một vị tu sĩ mà phá giới à, thì có chứng được đạo quả hay không? Còn bây giờ là hỏi là cư sĩ, tức là Phật tử tại gia đó, với tu sĩ, sa môn, tức là tu sĩ xuất gia, hai người mà phạm giới, phá giới, thì tội lỗi nó nặng nhẹ thế nào? Bên nào nặng, bên nào nhẹ? Yeah. Và bây giờ ví dụ cùng phạm một cái tội, đấy ví dụ cùng phạm với tội như là à, sát sinh chẳng hạn nghe không phật tử tại gia cũng phạm mà tu sĩ cũng phạm thì chúng ta suy nghĩ xem tội ai nặng hơn ai nghe không? nó như thế nào đấy ông vua Bin Đà là ông đặt ra cái vấn đề này nên này chúng thấy là ông này ông có ham học hỏi không rất tham rất muốn tìm hiểu xem nó thế nào ừ. thế thì thưa đại chúng Cư sĩ tại gia chúng ta chỉ có năm giới như vừa nãy Thầy nói đó. Còn tu sĩ, các Thầy tỳ kheo tăng thì 250 giới, phải giữ gìn. Và, và chỗ này ta cũng phân biệt luôn. Có thể bài kinh này thì các Thầy dịch, các Thầy chưa nói, nó phân tích kỹ, nhưng mà hai cái chữ phạm giới và phá giới nó có khác nhau đấy. Cái chữ phạm á, tức là có thể là vô tình mà phạm, nghe không? hoặc là không kìm chế được bị dụ dỗ và không làm chủ được mà phải phạm đấy là cái nghĩa chữ phạm thế còn phá là biết rõ hẳn thôi phá đi hẳn thôi nghe không tôi biết tôi rõ tôi chủ ý tôi phá thì cái đấy là nghĩa chữ phá trong hai cái này nó nặng hơn phải không đó. giống như mình đi đường mà tôi vô ý tôi phạm luật thế nhưng còn đây tôi cố ý tôi đi trái đường à nói đấy là phá luật đấy, đấy. thế cho nên bài này thì không không chít chít từ cái nghĩa chữ phạm chữ phá nhưng mà thầy muốn phân tích để các phật tử thấy hai cái nghĩa chữ phạm chữ phá nó có khác nhau đấy chứ không phải không đâu nha cái chữ phạm là cái nghĩa của chữ phạm nó vẫn nhẹ hơn à. có khi là vô tình không biết mà tôi phạm vào đấy. thứ hai nữa là tôi tôi cũng không phải là muốn nhưng mà không cưỡng lại được không kiềm chế nổi không đủ cái, cái năng lực để mà, mà giữ cho nên tôi phạm đấy phạm rồi tôi lo sợ Đã. thế còn cái mà phá tức là gì tôi chủ ý tôi phá tôi biết hẳn hoi không tôi phải phá phá cho tan thành đi đấy là phá đấy nghe không thế thì bài này ông vua Milan đà ông hỏi xem nào cái chuyện giữa một vị cư sĩ và một vị tu sĩ mà phá giới phạm giới thì ai tội nặng hơn ai nặng nhẹ thế nào Kính thưa đại chúng, thì theo cái thông thường ở thế gian chúng ta, cái người mà không biết ấy, vào mà người ta phạm hay người ta phá thì thường chúng ta xử nhẹ hơn, đúng không? Thế còn cái người biết rồi ấy, mà cố ý cố tình thì chúng ta xử thường nặng hơn. Mấy anh mà làm luật này, nắm lấy luật trong tay rồi, biết luật rồi mà phạm luật thì thường là pháp luật cũng xử nặng hơn. Đó cho nên cán bộ phải hay là những vị mà à, gương mẫu đảng viên chẳng hạn mà phạm tội là đáng nhẽ phải xử lặng ừ. thế còn dân mình ấy, thì tôi không biết tôi phạm thì có những cái là gọi là tình tiết giảm nhẹ đấy là thông thường ở thế gian chúng ta là như vậy và ở thế gian là như thế và đấy cũng là theo đúng nhân quả đấy thế còn cái bài này chúng ta xem xem là nó câu chuyện nó thế nào nó có giống như thế không giữa một người cư sĩ phạm giới phá giới và một vị tu sĩ mà phạm giới phá giới thì nó thế nào nghe không chúng ta vào câu chuyện của hai cái vị thức giả này ông vua milan đà ông mới hỏi thưa đại đức tu hành mà phá giới tất là tội nặng rồi phải không đại đức na tiên đáp đúng vậy ông lại hỏi một người cư sĩ phá giới và một vị sa môn phá giới ai tội nặng hơn ai à, na tiên mới nói đại vương thử phát biểu ý kiến của mình xem sao na tiên không trả lời ngay mà hỏi lại ông ấy à, ngài phát biểu quan điểm của ngài xem thế nào thì ông vua ông trả lời này vâng theo chậm ấy cả hai cùng phá giới thì ắt sa môn sẽ tội phải nặng hơn đấy là ông suy nghĩ rất như giống chúng ta hai người cùng phạm giới thì chắc là ông thầy tu tu sĩ phải nặng hơn chứ phải không? chúng ta cũng nghĩ thế mà thì à, na tiên hỏi tại sao thế ông mới nói vì vị sa môn ăn cơm của đàn na thí chủ sàng tọa y áo, thuốc men đều là của thập phương. Đó. Sa môn còn phải giữ gìn phẩm hạnh để làm gương, để dạy dỗ thiện tín môn đồ. Chỉ chừng ấy thôi, chấm đã xác định là sa môn phải mang tội nặng, tối thiểu là phải gấp đôi so với cư sĩ tại gia. <laughs> Đấy, ông tính gì tính phải gấp đôi. Ông gọi là tối thiểu là gấp đôi. À, đây tối thiểu không thì phải gấp ba, gấp bảy lần, trăm lần nhà dạ, ông tuấn rồi các thầy tu sĩ xuất gia thì ăn cơm cũng của thí chủ ủng hộ cho áo mặc y áo cũng do thí chủ ủng hộ cho thuốc men mọi cái là thí chủ cung cấp cho thế rồi bổn phận của các thầy là còn phải dạy dỗ làm gương cho phật tử cơ thế mà bây giờ lại không chịu làm gương mà lại phạm lại phá nữa thì ắt là tội phải nặng không biết nặng bao nhiêu tôi tính tối thiểu là phải nặng gấp đôi Nghe không? không cân đo đong đếm tính tối thiểu nặng gấp đôi <laughs> ông vua này cũng hay thật đấy tính không hay đấy ừ. thế na tiên nói thế nào thưa đại vương lời của đại vương chỉ đúng một nửa thôi và cũng sai một nửa đúng một nửa sai một nửa một nửa đúng là phá giới phải mang tội một nửa sai là do đại vương không biết rõ những phước báu của phẩm mạo sa môn na tiên nói rằng đại vương nói thế là đúng một nửa và cũng sai một nửa đúng một nửa đó là phá giới đúng là có tội rồi tại gia hay xuất gia phá giới phạm giới cũng đều có tội đấy và có báo đấy có tội và có báo thế nhưng mà còn một nửa sai là do đại vương ấy, chưa hiểu được cái giá trị cái phẩm mạo cái hình tướng của người xuất gia của vị sa môn nó có khác đấy thì chúng ta xem xem nhân quả trong chỗ này nó thế nào thì ông vua bảo xin đại đức giảng cho tôi nghe cho chấm hiểu thì na tiên nói vâng thưa đại vương người cư sĩ phá giới thì mang tội nhưng mang tội ấy chỉ hại cho mình và cũng không làm được lợi ích cho ai. Người cư sĩ Phật tử tại gia chúng ta khi phạm giới này, phá giới này thì đương nhiên là có tội và có báo, có quả báo. Nhưng mà cái đấy là tội mình chịu rồi, quả báo mình chịu rồi. Nhưng mà bên cạnh đấy mình không làm được lợi ích gì cho ai mấy. Ít. Đã. Thế còn một vị sa môn nếu họ phá giới thì tuy có hại mình nhưng còn giúp ích cho rất nhiều người khác. Đại vương có biết thế không? Ở chỗ này, Na Tiên muốn nói đến cái vị sa môn, vị tu sĩ khi phạm giới hoặc khi họ phá giới nhưng sau đó họ ăn năn, hối cải, thành tâm sám hối như Pháp sám hối, tha thiết sám hối và, và xin được tiếp tục tu tập tiếp tục ở trong tăng đoàn để tu tập nhé chứ không phải cái vị mà ở chỗ này mình phải phải phân biệt rõ không phải cái vị phá giới phá giới không xăm hôi không ăn năn không học giới trở lại vì cái người mà phá giới như thế nhất là phá vào trọng giới rồi thì là không còn phẩm chất của tăng nữa đâu nếu anh không thành tâm sám hối đó thầy nói ví dụ cái trọng giới Balaji như bài hôm trước Thầy nói đó. Nếu phạm rồi, đúng là mất phẩm chất của Tăng đó. Thế nhưng mà Phật còn cho phép nếu người đó tha thiết sám hối, chân thành sám hối và tiếp tục được ở làm Tăng, sám hối như Pháp, chấp nhận thực hành học giới à, với tâm tha thiết trí thành thì người đó vẫn tiếp tục được làm Tăng. Và, và cái tội ấy sám hối nó được thanh tịnh trở lại Thế như thầy nói tội được thanh tịnh nhưng mà còn nghiệp thì nó còn cho nên cái người ấy sám hối thì tội được trừ nhưng nghiệp chưa trừ nghiệp phải tu tập để chuyển hóa cái nghiệp báo đại chúng rõ cho nên các cụ nói tội nghiệp là rất đúng đấy tội sẽ sinh ra cái nghiệp nghiệp nặng cho nên là tội có thể trừ, ánh sáng hối là tội đó, đó sạch, được thanh tịnh trở lại. Nhưng còn nghiệp báo chưa xong, nó sẽ đeo đuổi mình. Cho nên mình phải tu để chuyển hóa cái nghiệp báo ấy. Đó. Thế thì chỗ này nói là nói đến cái vị sa môn mà phá giới, mà phá giới nhưng sau đó họ phải sám hối. Chứ không phải cái ông xá phá giới hôm nay phá xong mai lại phá tiếp. và Thì cái ông này không có tác dụng gì đâu. Đó thế còn nếu người cư sĩ tại gia phá giới thì họ mang tội đúng rồi họ chịu báo đúng rồi và thầy thầy tu vì sa môn phá giới thì họ cũng là có tội và họ cũng chịu cái, cái, cái nghiệp báo và nhưng bên cạnh đó họ nếu quyết chí tu thì họ vẫn còn làm lợi ích được cho rất nhiều người Nha. thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái thầy tu mà lỡ phạm giới rồi lỡ phạm giới lỡ phá giới rồi mà bây giờ vẫn tiếp tục tu thì người ấy làm lợi ích được cho những ai như thế nào? Ông vua mới lắc đầu. Đại Đức nói thế nào chứ? Phá giới mà còn lợi ích cho người khác ư? Quả thật chấm nghe chưa lọt lỗ tai, phải nói là chối tai, nhức tai nữa là khác. <laughs> Đúng không? <laughs> Ông cũng giống chúng ta mà. <laughs> Nghe thế mà người đã phá giới rồi mà lại còn làm lợi ích thì nghe nó không lọt được lỗ tai mà còn chối tai mà còn đau tai nữa mà chúng ta cũng bị thế nhưng nhưng mà chúng ta xem la tiên sẽ dẫn giải thế nào tâu đại vương à thưa đại vương rồi đại vương sẽ thuận tai ngay khi nghe đến những đức tính của phẩm mạo sa môn dù là y đã phá giới la tiên sẽ dẫn giải thưa đại vương một sa môn phá giới nhưng y còn ở trong phẩm mạo sa môn nghe không? đã phá giới đã phạm giới rồi nhưng vẫn còn ở trong tăng vẫn ở trong phẩm mạo của vị xuất gia vị sa môn y vẫn còn đức tin với tam bảo y có pháp học tiếng nói của y có giá trị trong tăng thì chúng ta không nên xem thường vì sao vì y được bảo trợ được nâng đỡ bởi mười đức tính sau đây Yeah. Đấy cho nên một vị sư nếu lỡ phạm giới hoặc đã phá giới nhưng sau đó như pháp sám hối và quyết chí tu hành ở lại trong tăng để làm tăng thì vẫn còn làm lợi ích được rất nhiều. Đây chúng ta xem. mười cái tính này của phẩm mạo, phẩm mạo tức là trong hình tướng của vị tu sĩ đó nó có những cái phẩm chất, nó có những cái công đức thế này. Thứ nhất là y biết cung kính Phật, tức là cái vị tu sĩ đã phá giới. Thứ hai là biết cung y biết cung kính Pháp. Thứ ba là y biết cung kính Tăng. Đấy. Dạ. Cái vị thầy tu mà phá giới rồi phạm giới rồi, sau đó ăn năn sám hối, thực hành học giới trở lại, làm Tăng, thì người này vẫn còn được cái đức cung kính Phật Pháp Tăng. Wow vẫn cung kính Phật Pháp Tăng, cung kính Tam Bảo. Thứ tư, y biết cung kính các bậc phạm hạnh. Bây giờ cái người đấy vì biết mình yếu kém, mình lỡ lầm, mình phá giới, mình phạm giới. Bây giờ nhìn thấy các vị phạm hạnh, họ được thanh tịnh, thì tự nhiên mình sinh tâm kính trọng và cũng sinh ra được cái, cái phước báu cho mình. Thứ năm, y biết dạy kinh và chú giải Nghe không? Cái người này được dạy dỗ, được gian luyện, cho nên cũng có thể giảng dạy và biết chú giải, giải thích kinh điển được. Thứ sáu, y có học Pháp, nghe Pháp. À, cái người này ở trong tăng chúng được giáo dục, được dạy dỗ, vẫn được nghe Pháp, được học Pháp. Thứ bảy, dẫu đã phá giới, nhưng khi đi đâu, y cũng lo giữ gìn tư cách phẩm hạnh, biết thu thúc thân khẩu, không để cho bất cứ ai cười chê tư cách của mình nữa tức là cái người này người ta hổ thẹn rồi người ta ăn năn rồi bây giờ đi ra ngoài ta vẫn giữ gìn phẩm hạnh của người tu hành nghe không giữ gìn phẩm hạnh người tu hành họ vẫn biết mình là người tu và giữ gìn cẩn trọng thứ tám y có khả năng hướng dẫn và lãnh đạo đồ chúng có những, những vị họ rất tài giỏi nghe không rất tài giỏi chứ không phải không tuy họ phạm giới nhưng họ rất giỏi rất tài có thể làm được rất nhiều việc vào ở trong tăng đó thì cái này cũng là một cái một cái giá trị thứ chín hoàn cảnh nào y cũng giữ được phẩm mạo sa môn tăng tướng còn là kẻ dìu dắt hướng dẫn nâng đỡ các hàng hậu học nữa nghe không những cái người có thể họ phá giới phạm giới nhưng còn rất nhiều cái phẩm chất tốt của họ nữa họ vẫn có thể dìu dắt được những người hậu học tu sau nha thứ mười dẫu phá giới nhưng y làm ở chỗ khuất lấp không cho ai biết à, có thể là cái người này phá giới và lén lút ở chỗ nào đó làm việc việc phá giới cho nên cũng không phải là làm giữa công khai đại chúng đúng là người đã phá giới thì ít khi mà họ dám làm công khai giữa đại chúng lắm nha. cho nên cái cái tức là họ vẫn còn gì đó vẫn còn có một cái hổ thẹn nha, vẫn còn cái hổ thẹn cho nên là những cái này là 10 cái nha, mà nó vẫn nâng đỡ cho cái vị phá giới phạm giới này được những cái giá trị nhất định vẫn lợi ích cho chúng sinh tâu đại vương Chính nhờ mười đức tính ấy mà sa môn phạm giới vẫn tốt hơn cư sĩ phạm giới nhiều. Sa môn phá giới hội đủ mười đức tính trên, y sẽ còn mang đến lợi lạc rất nhiều cho thiện nam tín nữ. Nói rõ hơn, sa môn phạm giới cũng làm cho thành tựu quả bố thí cúng dường của đàn na thí chủ tất thảy có mười trường hợp lợi ích. Na Tiên mới nói là cái vị thầy tu nếu họ phạm giới, phải không? và họ lại đã được sám hối như pháp và họ quyết chí họ tu hành thì họ vẫn làm lợi ích được cho rất nhiều chúng sinh đấy là chúng hiểu không nào ở đây là phật, các quý phật tử phải phân phân biệt rất rõ là cái vị tu sĩ phạm giới phá giới mà không sám hối nhé không sám hối mà tiếp tục buông lung tái phạm nó khác còn cái người này ta phạm cái giới này rồi xong người ta ăn năn sám hối như pháp rồi thực hành pháp hành như pháp nữa thì người ấy vẫn làm lợi ích cho cho chúng sinh này chúng hiểu không chứ còn không phải bây giờ là phạm giới xong hôm nay phạm ngày mai vẫn buông tuồng không có ai sám hối ai không ăn năn sửa đổi gì cả cái người ấy là không còn phẩm chất của vị tu sĩ nữa không còn phẩm chất nữa Na Tiên nói tiếp, có 10 cái trường hợp lợi ích. Thứ nhất là do phẩm mạo tăng tướng bên ngoài trong sạch vô tội nên sẽ phát sinh tâm trong sạch cho thí chủ cái sư thầy này cái vị tu sĩ này trước đó họ phạm giới họ ăn năn sám hối như pháp và trong cái hình tướng của, của người tu sĩ thì cái hình tướng người tu sĩ nó vẫn làm cho thí chủ phát sinh được được lòng tin trong sạch nghe không? phát tin được lòng tin trong sạch và làm cho thí chủ vẫn được lợi ích đấy cho nên Thầy vẫn nói là ở trên thế gian này mà vắng bóng của các vị sư thì thế gian này thật là thiệt thòi. Chưa biết vị sư đấy thế nào, nhưng mà bóng dáng của vị sư nó cũng làm lợi ích cho thế gian. Đấy. đấy. Thầy kể câu chuyện mà ngày xưa Thầy lẽo đẽo đi theo mấy sư Thầy ôm bình bát khất thực đấy. Lúc ấy Thầy chưa đi tu, nhưng nhìn thấy bóng các Thầy gì thì gì trong cái áo của, của, của Tăng, của vị tu sĩ nó vẫn đem đến cái gì thanh thoát cho chúng ta đó đấy là cái rất là quý đó và nó vẫn giúp cho thế gian có một con đường để để thoát những cái bế tắc cuộc đời đấy. Dạ. thầy mới nghe cái tin ở đâu ở hà tĩnh vừa rồi cái gia đình mà bốn người tự tử luôn hai vợ chồng hai đứa con treo cổ tự tử hết bế tắc quá cuộc sống khó khăn cuối cùng thế nào bế tắc quá nên là chắc là treo cổ các hai đứa con trước xong hai vợ chồng treo cổ luôn viết lá thư tuyệt mệnh để lại bế tắc Đấy. thầy nghĩ nếu mà họ mà nhìn thấy bóng dáng các sư và có duyên với một sư nào thì có khi là thoát đấy cái hồi đấy thầy ở trong thiền viện trúc lâm đà lạt cũng thế nhưng sau gặp cái chú này chú chán đời quá cũng thanh niên chắc thất tình hay làm sao đó thế là vào trong thiền viện chú tính chuyện vào thiền viện và tự tử ở trong thiền viện thế là chú đã à, chuẩn bị dây dở đầy đủ hết rồi đợi đến lúc mà mọi các thầy các sư đi sám hối cả chùa thiền viện đi sám hối là ra vườn rừng thông đấy treo cổ đi tự tử đã dây đã treo lên hết rồi đó. thế thì cũng rất là lạ là khi chú chuẩn bị đưa cổ vào thì tiếng chuông của thiền viện tiếng chuông chiều đánh để sám hối đấy giống như chùa mình ấy, vang lên nó vang lên nghe làm sao chú nghe được cái tiếng chuông thì chú tỉnh lại nó tỉnh ra cái ý tư tưởng mà tự tử tan mất thế là thôi chú quay về chú đi vào chú gặp các thầy trình bày hết câu chuyện đó đấy. Nên có duyên đó cái đấy là có duyên ừ. tự nhiên là nó nghe tiếng chuông đúng lúc thế là tỉnh ra nó không u mê nữa ừ. còn cái người mà người ta đã cùng quẫn nó u mê dữ lắm và u mê nó cái tư tưởng ấy nó cứ khiến cho người ta đi đến cái, cái tự vận Đó. Dạ. thế thì ở đây bóng dáng một vị tu sĩ cái phẩm mạo đấy thì gọi là phẩm mạo tức là hình dáng phẩm chất của bóng dáng vị sư nó vẫn đem lại cái lợi ích cho thế gian này rất nhiều rất nhiều vẫn làm cho phật tử tại gia sinh được tín tâm trong sạch chưa biết thầy ấy thế nào phải không À, như cái bóng dáng cái hình tướng ấy mình vẫn thấy đem lại cho mình cái đấy cái gì đó nó nó cao quý nó thanh thoát đó thứ hai ở đang trong phẩm màu sa môn đang đi trên lộ trình của pháp lành dẫn đường cho thí chủ bước theo để họ biết bố thí biết cúng dường cái vị tu sĩ mà đã lỡ phạm giới phá giới rồi và biết ăn năn sám hối thực hành các cái pháp thì họ vẫn có thể giúp cho Phật tử tiến bộ được, giúp cho Phật tử đi trên pháp lành được, thực hành pháp lành. Thứ ba, vẫn làm cho sự bố thí của thí chủ có kết quả do thực hiện pháp nhỏ, pháp lớn của tăng sự, thực hành mọi phần sự do sự chỉ định của tăng. Nhà, cái vị này chấp nhận sự phân công cắt cử của tăng, thuận theo chư tăng, theo đại tăng họ là người lỗi lầm và bây giờ họ chấp nhận tất cả cái sự cắt cử sai sử của tăng để họ tu tập thì họ vẫn làm được lợi ích cho các phật tử cho thí chủ Đó. thứ tư vẫn còn các pháp nương nhờ do quy y tam bảo là lý do làm cho việc bố thí của thí chủ được thành tựu cái người cái vị tu sĩ này họ vẫn có thể làm cho sự bố thí của thí chủ vẫn được thành tựu, vẫn có kết quả, vẫn có phước báu. Thứ năm, do còn thọ trì những pháp đã thọ, không ở lâu một nơi, không dính mắc chú xứ, cho nên người này cũng vẫn có cái phước báu là thọ trì các pháp học, ví dụ thế. Nghe không? Cái người phạm trọng giới khi sám hối như pháp rồi thì phải thực hành ba năm pháp học giới và thực hành nghiêm túc hành các công hạnh ở trong tăng cát cử thì người này vẫn vẫn có được những cái lợi lạc. Thứ sáu, có nghiên cứu học hỏi giáo pháp nên vẫn là đám ruộng tốt cho thí chủ bố thí gieo hạt giống lành. Người này ở trong tăng tinh tấn học hành, tinh tấn và tu tập và thì người ấy vẫn là cái ruộng tốt để cho thí chủ gieo hạt giống lành. Đó. Thứ bảy là đem kết quả bố thí cho thí chủ vì giảng thuyết Pháp cao thượng đến cho mọi người. Nếu người này học được Pháp và hiểu được Pháp, giảng dạy được Pháp cho, cho Phật tử, cho thí chủ, thì vẫn đem được lợi ích cho thí chủ. Thứ tám, do còn Pháp là nơi nương nhờ, bảo trợ nên sự cúng dường của Thí Chủ vẫn mang lại phước báu tốt lành. Nhà Phật tử cúng dường cho vị Thầy, Thầy Tăng này vẫn được phước báu tốt lành. Thứ chín, do đức tin và chi kiến thấy rõ Đức Phật là bậc tối tôn, tối thượng, quý báu nhất trong tam giới, không ai sánh bằng. Sư Thầy này tuy là phạm giới nhưng vẫn biết được rằng Đức Phật là đấng tôn quý nhất không ai bằng vẫn một lòng tôn kính phật nghe không? cho nên vẫn sinh được cái phước báu thứ mười là có công đức quét dọn nơi làm lễ phát lộ nên sự cúng dường của thí chủ kết quả vẫn tốt đẹp nha tức là do cái công đức biết quét dọn cái nơi làm lễ phát lộ của chúng tăng cái nơi mà chúng tăng à, nửa tháng một lần bố tát vào thầy nguyện bố tát đấy dọn dẹp lau chùi quét dọn cho nên cái sự cúng dường của thí chủ vẫn có kết quả phước báo nha tức là cái, cái vì mà phạm giới này cái chỗ mà đại chúng tăng phát lộ sám hối đó chứ tăng thì một tháng có hai kỳ bố tát và thỉnh nguyện để tại chỗ đó là chưa tăng phát lộ lỗi lầm của mình ra ở chùa chúng ta thì hàng đêm trước giờ đi ngủ nửa tiếng thì chư tăng đều ngồi lại để kiểm tâm của mình nghe không? kiểm điểm tâm và hiện nay cư sĩ phật tử công quả tại chùa cũng thực hành pháp này đấy ngồi kiểm điểm lại tâm của mình trong ngày hôm nay có lỗi lầm gì thế rồi đến nửa tháng thì toàn chúng đại tăng à, ngồi lại và lúc ấy mình phát lộ lỗi lầm của mình ra bộc bạch lỗi lầm mình ra tự mình nói ra thế còn những lỗi lầm nào mà mình không biết thì thỉnh đại chúng chỉ cho Thỉnh này chúng có thấy con phạm tội này, nghe thấy con phạm tội, nghi ngờ con có tội, cũng chỉ ra cho con, gọi là thấy, nghe và nghi. Đó, cái người tu là phải cầu cầu thị như vậy đấy. Đó. Rất là mong mỏi mọi người chỉ lỗi cho. Có thấy con, nếu, nếu nhìn thấy con nhưng con không biết, con phạm tội con không biết mà các thầy nhìn thấy con phạm tội thì cũng nói cho con biết con nghe con phạm tội tức là đi đâu đấy nghe người nào nói là cái sư thầy này hôm nay phạm tội sư bác này phạm tội nếu có nghe ngóng thấy ai nói thế cũng nói cho con biết con ghi con phạm tội tức là không nhìn thấy cũng không nghe thấy ai nói gì nhưng mà nghi ngờ wow, trông thấy cái sư chú hôm nay làm cái việc này giống như là hôm nay là à, à, lấy trộm tiền công đức chẳng hạn tôi nghi lắm nghi thế cũng nói ra cho con biết nếu đúng con có tội con sám hối nghe không đấy thì trong tăng là thế đấy thấy nghe và nghi là chỉ cho cho con vì có khi mình phạm tội mình không biết mà rồi phạm xong lại quên đó không biết hay lỡ lời nói ai một cái điều gì đó không tốt và mình sau đó mình quên rồi nhưng người khác lại biết đấy là mình có lỗi thì xin chỉ cho con đấy thì cái tinh thần của người, người tu tập là phải chân thành nhận lỗi và chân thành tha thiết mong mỏi đại chúng soi sáng chỉ lỗi cho mình. Đấy là người tu đó. Thế như vậy các quý Phật tử thấy tu hành là thế đấy. Tu hành là gọt rũa chính mình. Tu hành không phải là đem dao đi gọt mọi người, nghe không? mà gọt chính mình đây này, gọt những gai, những góc và cào những cái chỗ bẩn thỉu của mình đi. Tu mà, đấy, cái chữ tu là thế. Ừ. Chứ không phải đi tu, tu là cứ nhìn mọi người rồi gọt người ta đâu và vâng, toàn đi gọt người ta mà không quay lại gọt mình thì chưa phải là biết tu Đấy, mà quay lại gọt mình mà xin mọi người gọt giúp cho tôi nữa thì đấy mới là người biết tu đấy tâu đại vương ngài hãy quay ngược lại chi kiến của mình thay đổi quan niệm của mình vì sa môn phá giới vẫn cho kết quả tốt đẹp cho những ai bố thí cúng dường đừng theo lý lẽ và sự hiểu biết chung chung của người đời họ không biết rõ sự thật đâu nha như vậy kính thưa đại chúng lúc trước chúng ta nói về nhân quả rất công bằng phải vậy thì giữa một vị tu sĩ phá giới và một vị cư sĩ phá giới thì nhân quả ở đây có công bằng không có công bằng không đại chúng vẫn công bằng chứ đó là nhân quả là nó phải bình đẳng vì vì tu sĩ họ phá giới nhưng mà họ đã biết ăn năn sám hối đúng pháp cái tội đấy của họ được diệt rồi còn cái nghiệp của họ thì họ tu để họ chuyển nếu họ tha thiết tu hành vẫn đắp y vẫn là tăng wow. thì họ vẫn làm lợi ích được cho chúng sinh và wow. vẫn làm lợi ích cho chúng sinh đó đấy chúng ta thấy cho nên cái, cái, cái, cái quả của họ khác vì họ ở trong tướng tăng thì cái nhân ấy nó khác với người cư sĩ tại gia đại chúng hiểu không cái nhân của họ khác chúng ta Đấy. vì họ tướng là tướng một vị tăng một vị tu sĩ đó thì na tiên nói nước không được sạch tuy không uống được nhưng cũng có thể rửa sạch các đồ dơ bụi đất mồ hôi đấy đại vương à, cái vị tu sĩ mà phạm giới, phá giới, trọng giới thì có thể ví như là nước nhưng không được sạch, không được sạch lắm. Tuy rằng cái nước ấy không thể uống được, nhưng nước ấy vẫn rửa ráy được rất nhiều thứ, vẫn làm sạch được rất nhiều thứ. Có phải không? Giống như chùa mình ấy, chùa mình nước tinh khiết thầy lọc ấy là để cho tăng ni Phật tử uống. Thế còn cái nước mà lấy ở suối về không lọc liếc gì cả để thầy tưới cây, để thầy rửa xe, để thầy à, làm nhiều việc vẫn dùng được rửa nhà vệ sinh đó vẫn lợi ích cơ mà Đấy. nước sôi sùng sục cũng có thể dưới tắt đống lửa được đấy thưa đại vương na tiên lấy ví dụ tiếp cái, cái nước tuy là nó sôi đúng không? giống như người phá giới thì giống như nước sôi vậy đó mà nhưng mà cái nước có sôi chăng nữa thì cũng vẫn tưới tắt được lửa cơ mà, vẫn tắt lửa Vật thực dù mất hương vị vẫn có thể làm no lòng những kẻ đang đói. và đồ ăn, thức uống mà nó nó hết hương vị rồi, nó không còn nóng sốt nữa. Vào nó không còn nóng sốt, không còn mùi hương nhưng người đói ăn vào vẫn no được, vẫn sống được. Đó, vẫn sống được. Đó. Tóm lại, người nam nữ cư sĩ nào trú trong ngũ giới, bát giới họ trì giới rất tốt rất kiên trì lại có tâm trong sạch vật bố thí chính mạng hợp pháp đến cho sa môn vị sa môn này tuy phá giới nhưng biết tin nghiệp tin quả thì chắc chắn vẫn sẽ thành tựu được phước quả như muốn ý muốn sa môn phá giới vẫn làm cho vật cúng dường của thí chủ được kết quả đấy tâu đại vương nha để cái này để chúng ta hiểu nhé Ví dụ trong tăng chúng nhà mình có ai có thầy nào sau này lỡ phạm giới hay lỡ phá giới đi nhưng mà thầy sám hối như pháp rồi thực hành các cái pháp học rồi à, học giới đầy đủ rồi thì các phật tử cũng thế vẫn đầy đủ lòng tôn trọng kính trọng mình vẫn được phước báu nhé thế không phải là tại vì ở đây thưa đại chúng thầy nói này giới luật đã có thọ thì nghĩa là có phạm có giữ là sẽ có phạm phải không còn khi người đã thuần thục giới luật rồi thì họ chẳng giữ gì nữa họ cũng không phạm hiểu không cho nên là à, trong trong nhà thiền mới nói đấy phá giới còn gọi tỳ kheo nghe không? cái người phá giới nhưng vì họ là tỳ kheo thì mới gọi là phá giới chứ còn người tại gia này chẳng thọ giới thì làm sao gọi là phá giới đúng không vì có thọ thì mới có phá đấy nó tỏ mới có phá người tại gia này không phải là phật tử không đi thọ giới thì làm sao gọi là ông phá giới ông có giới đâu mà ông phá thế còn tôi vì tôi đi tu tôi thọ giới vì tôi thọ mà tôi giữ chưa được thì tôi thành thành phạm tôi thành phá nghe không Đấy, để chúng ta hiểu cái chỗ này nhé và thực sự thưa đại chúng không phải ai thủ giới xong một cái là giữ được tinh tinh khiết băng băng cho đến trọn đời ngay đâu cho nên thầy đang nói là thực tập giới luật gọi là thực tập thực tập nghĩa là chúng ta là sinh viên thực tập và chưa phải là một người một người chuyên môn lành nghề thì đang thực tập phật tử cũng thế năm giới của mình chưa có phải mình giữ được ngay đâu phải thế nhưng ở đây chỗ này là gì chúng ta phạm phạm rồi ta biết ăn năn ta biết chừa đổi ta hối cải sám hối như pháp sám hối và quyết tâm tu dưỡng để chuyển hóa để sửa đấy là cái chỗ quý và bài này nói đến cái vị tu sĩ phá giới là tu sĩ này chứ không phải cái ông phá giới xong rồi chả hả sám hối chả ăn năn gì cả nghe không lại cứ lông nhông mà đi vào à, chỗ nọ chỗ kia vào tay chai rượu rồi là tu hết cả chai trước đại chúng là chết rồi đó ừ. cái đó là không phải đấy không phải là tu sĩ nữa đấy gọi là ông cư sĩ mà đầu chọc thôi chứ không phải là ông tu sĩ nữa nhé. thế còn người ta có phạm có phá đi nhưng sau đó họ nhận ra lỗi lầm thành tâm sám hối vẫn tiếp tục tu hành và tha thiết tu hành thì người này vẫn là người tốt vẫn làm lợi ích được cho cho mọi người đấy là ý bài kinh này muốn nói đấy cho nên đây mới nói là gì nếu người cư sĩ tại gia mà cúng dường bố thí đến cho những vị sa môn phá hay phạm giới nhưng mà cái vị này biết tin tin nhân quả này tin nghiệp này vào thì vẫn được thành tựu phước quả thế cơ mà đó vua milan đà vô cùng ngưỡng mộ nên hết lời tán thán ông nghe thấy tỳ kheo ờ, na tiên giải thích như vậy thì ông ông ngưỡng mộ rồi ông nói Thật phi thường thay là những lời giải đáp này, Đại Đức đã làm cho tôi tỏ lộ những pháp vị sâu kín, xứng đáng để nghe và học hỏi. Chấm hoan hỷ mà ai cũng phải hoan hỷ. Thưa Đại Đức, khi trao một món thịt, người đầu bếp bình thường chỉ làm được một món, món ăn, còn người đầu bếp thiện xảo sẽ kiếm gia vị, rau cải để nấu canh, để chiên, để xào, để hấp, để nướng, chế biến thành hàng chục hàng trăm món ăn cũng từ một món thịt ấy thôi. Cũng thế, chấm chỉ trao một câu hỏi mà Đại Đức đã chiên xào nấu thêm gia vị để cho chấm được ăn một bữa thịnh soạn biết bao. Chấm cảm ơn lắm, chấm đã hết nghi ngờ rồi. Cảm ơn Đại Đức. Đấy, <laughs> chúng ta thấy hai vị thức giả này à, tranh luận với nhau, lý luận với nhau rất hay. À. Và như vậy ở đây chúng ta thấy được nhân quả là vẫn nó vẫn hiện hành chứ không phải nhân quả không công bằng nghe không một vị cư sĩ tại gia nếu phá giới phạm giới có sám hối có ăn năn và thì người đấy cũng tiêu được tội và nhưng vẫn còn chịu quả và phải tu để chuyển quả nhưng cái phạm vi ảnh hưởng của ấy người ấy không lớn có làm lợi ích thì cũng không làm lợi ích được nhiều thế nhưng nếu một vị xuất gia tu hành lỡ phạm giới lỡ phá giới nhưng sau đó ăn năn chân thành sám hối thật sự như pháp vào trí thiết trí thành bám chắc vào tăng nương tựa vào tăng tu hành vào cầu thiện pháp cầu cầu tu tập thì người ấy vẫn làm lợi ích cho chúng sinh mặc dù người ấy trong đời này có không chứng được thánh quả nhưng mà cũng là người thiện cũng là người làm lợi ích được thì thưa đại chúng ở trên đời không phải ai chúng ta cũng thế tròn trịa ngay từ đầu được nghe không đã là chúng sinh mà là phàm phu mà ở trong cái cõi dục này không ai là tròn trịa không ai là là hoàn thiện ngay từ đầu được cho nên cái chuyện lỗi lầm là chuyện là chuyện đương nhiên chứ không thể nào wow. thế thì ở chỗ này cái vấn đề là cái người này khi người ta phạm rồi người ta biết ăn năn và biết hướng lên đi lên vào wow. chứ không phải ngay đó người ta buông thả người mà ngay nó buông thả thì không còn phẩm chất của vị sa môn nữa đó. người đó ăn năn thấy được lỗi lầm sợ hãi tội lỗi sợ hãi quả báo mà kiên quyết phát tâm lập trí tu hành đó thì người này vẫn là người tốt chứ và thưa đại chúng thực sự đó và thời nay nhất thời mạt pháp này nói chung tăng sĩ mà mà bảo không phạm giới là ít lắm ít ít lắm phải là những bậc tái lai chứ không phải chuyện chơi ừ. thế còn thì ai mà chả phạm không phạm nặng thì phạm nhẹ thôi ở này chúng biết là trong luật của các thầy có cái tội nhẹ là tội đột kiết la tội đột kiết la tức là cái tội rất nhỏ nhẹ nghe không lỡ lời nói một cái gì đó hay lỡ cái việc cái hành vi gì đó không đẹp đấy là cũng phạm tội rồi đấy thế thì nói tội thì gần như ai ai mà không phạm đúng không? nhưng phạm xong rồi sám hối sám hối thì lại được thanh tịnh đấy, lại thanh tịnh về cái giới đó đấy nhé giống như cái áo chúng ta nó vấy bẩn vấy bụi ta giặt nó lại sạch đấy và vâng. chỉ trừ trường hợp là nó, nó bẩn cái chất mà bẩn quá giặt nó không phải là sạch hết được ngay đấy thì giống như các tội nặng tội bất công chủ đấy là cái chất bẩn cực nặng không thể giặt say sạch ngay được nhưng cái áo đấy vẫn mặc được vẫn che thân vẫn ấm áp được và vâng, vẫn còn làm lợi ích được đấy thì đấy là cái bài này để chúng ta hiểu giữa cái câu chuyện vua Milan đà và tỳ kheo Na Tiên đang đang tranh luận với nhau, à, đang lý luận để xem là nhân quả nó hiện hành như thế nào. Hai người cùng phạm phạm tội thì tội ai nặng, tội ai nhẹ, nghe không? Tội ai nặng, tội ai nhẹ. Đó. Thì kính thưa này chúng qua bài này thì quý thầy rất là mong mỏi à, chúng ta thấy được rõ về giới luật nó quý báu như thế và thực hành giới là đang gieo cái nhân để đi đến giác ngộ đến giải thoát cho nên mong rằng tất cả tăng ni và phật tử chùa chúng ta vào ai đã thụ giới đều trân trọng giới và gắng tu tập không phải là qua cái bài này là chúng ta nghĩ là tự do buông lung được và một tôi phá giới tôi vẫn tốt thì không phải thế đâu chết đấy không phải thế khởi cái ý như thế là chết luôn đấy nghe không là mà chúng ta biết là nếu chúng ta lỡ phạm thì chúng ta phải sám hối và phải trí thiết tu hành để chúng ta chuyển thì chúng ta mới là lợi ích được vâng. chứ không phải chúng ta buông lung thứ nữa là chúng ta thấy được cái giá trị to lớn của phẩm mạo của chư tăng tăng tướng đấy gọi là tăng tướng rất là quý để chúng ta khởi tâm cung kính tam bảo Đức Phật, mười phương Đức Phật đều thành tiểu đạo quả trong hình tướng của Tăng đó. Cho nên chúng ta cung kính Tăng là phước báu. Chư Tăng hiện nay bây giờ chư Tăng gì thì gì vẫn là thay mặt cho Phật để quản lý, để hoàng truyền Phật Pháp đấy. Chứ Phật bây giờ còn có Phật tượng thôi, phải không? Phật tượng không dạy, không nói chúng ta cái gì cả, mà chư Tăng là thay mặt cho Phật để giữ gìn và hoàng truyền Phật Pháp, làm lợi ích cho chúng sinh đấy đó cho nên chư tăng thực sự cái vai trò cái vị trí của chư tăng rất là rất quan trọng cực kỳ quan trọng đấy người ta còn nói có thể chư tăng thời nay là còn phải quan trọng hơn cả vị địa vị của phật đấy đó nha vì chư tăng là người giữ gìn là người hoàng hóa vào là người mà xiển dương đạo pháp đấy nếu không có chư tăng thì phật pháp không biết là nương vào đâu đó cho nên vị trí của chư tăng rất quan trọng thì phật tử tại gia chúng ta phải biết phát tâm hộ trì cho tăng bảo nghe không tam bảo trong đó có tăng bảo à, bảo hộ cho tăng bảo hộ trì cho tăng bảo thì không phải là chỉ chỉ lo cúng dường không mà chúng ta cũng phải biết trợ duyên cho các thầy cái gì hay cái gì tốt không phải đâu nếu thầy nói phật tử không biết học pháp ấy nhiều khi làm hỏng các thầy luôn đúng không thấy mấy thầy trẻ trẻ Thế thầy trẻ trẻ này thương các thầy nữa, lại mua điện thoại thật tốt đến cho các thầy và mua rượu ngon cho cúng cho thầy, thế là chết rồi. Đấy. Có nhiều Phật tử đấy, thầy nói một số trước thầy nghe đấy, có mấy Phật tử Hạ Long ấy, đi mua chai rượu thật ngon để cúng cho mấy thầy. Các thầy đến kể thầy nghe ở mấy chùa đấy. Ông con, con chọn chai rượu ngon nhất thì cúng thầy đấy. Ừ. Thế là không, không biết gì cả thế rồi mua cái điện thoại thật là xịn cúng các thầy nhiều khi là các thầy trẻ thế này là sinh hư cho chúng ta hộ trì tam bảo chúng ta lại phải có trí tuệ phải biết chứ không phải cái gì chúng ta là chúng ta cũng cũng cũng cúng đâu nhé cho nên có những cái mà phật dạy là không được cúng dường nhà không được cúng dường cúng dường cái gì mà mà chư tăng có thể vì cái đó mà bị bị mất phẩm chất là mình không cúng nha không cúng đâu cái đó không cúng rất là nguy hiểm đấy là cái hộ trì đó thì à, bài này à, cái thời lượng nó cũng không dài thầy mong rằng toàn thể đại chúng hiểu được và mong rằng tất cả đại chúng có cái tinh thần học phật pháp giống như ông vua milan đà à, như ông vua milan đà đấy là tấm gương chúng ta học pháp đấy nhé để cho phật pháp được xương minh a di là phật Bây giờ Thầy dành thời gian còn lại để ờ, giải đáp các câu hỏi. Câu hỏi còn nợ đặt trước cũng khá nhiều. Có Phật tử viết thư hỏi Thầy, Bạch Thầy, cách đây mấy năm con đã về Chùa Lâm Thọ Giới Bồ Tát sau khi thọ giới hàng tháng phải về chùa để tụng giới vì có những buổi tụng giới lại trùng với khóa tu của chùa Ba Vàng và do công việc của đạo tràng nên con đã không đi tụng giới hàng tháng được nên con đã bỏ lỡ việc tụng giới cho đến nay không theo nữa. Tới đây, Chùa Lân lại tổ chức giới đàn để thọ giới Bồ Tát cho Phật tử con băn khoăn quá, không biết có nên đăng ký thọ giới không? Con xin Thầy chỉ dạy cho con hiểu thêm về lợi ích của việc thụ giới Bồ Tát và con đã thổ giới rồi mà không theo được như con đã phạm thì con cần làm gì để sám hối con xin thầy chỉ dạy cho con à, con xin chiên công đức của thầy phật tử này lo lắng là đã thọ giới bồ tát rồi à, mà rồi lại không đi tụng giới bồ tát được nghe không? Đấy, trong à, giới luật bồ tát thì nửa tháng phải tụng à, phật giáo đại thừa chúng ta thì có cái bộ luật bộ giới gọi là bồ tát giới Thấy không? Dành cho người xuất gia cũng có, người tại gia cũng có, tại gia 28 giới. Người xuất gia thì 48 ờ, và 58 giới. Đó. Thế thì thưa đại chúng, á, tại sao ở Chùa Ba Vàng Thầy không tổ chức cho Phật tử thọ giới Bồ Tát? Nghe không? Nó có những cái bất cập, mà cái này Thầy cũng đã thấy này. Phật tử đi thọ giới Bồ Tát xong về nghĩ ngay tôi là Bồ Tát cho nên mấy ông mấy bà chưa thọ giới bồ tát nhé ăn phải ngồi dưới tôi đi phải đi sau tôi nghe không tôi nói phải nghe em mới chết trên này mà thực sự là mình có biết bồ tát là cái gì đâu cho nên thầy nói là nếu muốn thọ giới bồ tát ấy, thì ăn phải đi sau ngồi phải ngồi dưới cho người ta nhường hết cho người ta ăn hết đồ ngon rồi mình đã ăn mới là bồ tát chứ cái khó cái khổ phải nhận hết về phần mình mới là bồ tát Đó hy sinh đi mà bồ tát chứ nào thế thì phật tử chúng ta cứ đi thọ giới bồ tát nghĩ là thọ giới bồ tát là để lên một đẳng cấp á phải không à, giống như pháp luân công nó bảo nó ở cái đẳng cấp cao nha nghe thọ giới bồ tát về để để để thêm cái danh để ăn trên ngồi trong thế nó hỏng rồi cho nên thực sự mà nói thọ giới bồ tát mà tâm hạnh mình chưa tu được như thế một chút nào thì chúng ta có nên thọ không mình đã xứng cái phẩm hạnh bồ tát chưa mà thọ một tí một ti để hy sinh vì vì mọi người mình đã làm được chưa mà mình đòi thọ bồ tát giới đó cũng giống như các thầy đấy muốn thọ giới tỳ kheo phải rèn luyện rất nhiều từ chú tiểu năm giới cũng phải tu một hai năm rồi mới được thụ giới sa di sư bác phải xem như thế nào còn không được thì cứ ở làm chú tiểu đã ở sa di sư bác thì cũng một hai năm sau rèn luyện mà có khi phải ba bốn năm sau nếu mà chưa tốt chưa được thọ giới tỳ kheo đâu chưa có phẩm chất của một vị tỳ kheo làm sao đi thọ giới tỳ kheo thọ rồi thì lại làm hỏng hết cả thế thì chúng ta đã có phẩm chất của vị bồ tát chút nào chưa được bao nhiêu mà dám đi mà đi thọ giới bồ tát nghe không cái này cho nên tại sao nhiều năm rồi thì không cho phật tử chùa chúng ta thọ giới bồ tát là thế tu đi đã tu bao giờ thấy tương ứng được rồi tâm bồ đề rõ ràng là lớn mạnh rồi nghe không sẵn sàng có thể xả thân vì chúng sinh được à, xả bỏ cắt tất cả mọi cái rồi lúc ý thì thôi mới thọ giới bồ tát ờ, chứ không thì thọ giới bồ tát về để tranh nhau ăn trên ngồi, ngồi trước thôi nghe không à, đi xe bảo tôi là bồ tát đó tôi phải ngồi cái chỗ này cơ các vị không phải bồ tát các vị ngồi xuống ngồi xuống sàn hỏng rồi nghe không cái đó không nó không có thực tế không thực tế chút nào Đấy, cho nên ở đây thì thầy thì à, riêng ở chùa Ba Vàng thầy không dám nói ở đâu chùa Ba Vàng Phật tử tu đã cứ tu những lời Phật dạy đã vào chẳng cần phải phải đi thụ giới Bồ Tát tránh nhau đi thụ giới để lấy cái danh làm gì cả còn tâm hạnh mình như Bồ Tát là cũng được rồi Phật vẫn chứng cho mình cơ mà nhé đấy cho nên Phật tử này lo rằng không tụng được giới Bồ Tát này khác thì à, đã thụ rời rồi thì không phải thụ lại nữa nghe không thế còn nếu mà cái duyên mình à, bận bịu không đến được để tụng giới thì chúng ta cái vấn đề thụ giới và giữ giới là quan trọng nhé. cho một cái tụng giới được để nhắc nhở cho chúng ta tu tập được thì rất quý nhưng nếu mà duyên ra duyên bận rộn không tụng được thì thì cũng không có vấn đề gì cái đó không phải là tội nha không phải là tội Đấy nhá, để Phật tử hiểu <laughs> thêm về cái việc thủ giới Bồ Tát. nha Kính Bạch Thầy, bạn con có gửi cho con bài giảng của một Thầy Pháp Luân Công nói rằng Đạo Phật là của thời mạt Pháp, bây giờ này không còn phù hợp nữa mà phải lựa nay lựa Pháp Luân Công là phù hợp nhưng con thấy không đúng vì Pháp Phật vẫn còn phù hợp và việc dăn dạy chúng sinh để chúng sinh giác ngộ, chuyển hóa thành tựu. Vậy kính bạch Thầy, hoan hỷ giảng thêm cho chúng con rõ hơn tính ưu việt của Phật giáo hiện nay. Con xin kính chúc Thầy sức khỏe. À, Phật tử này có người bạn cho một cái bài giảng của mấy vị Thầy à, tu bên Pháp Luân Công và trong đó thì có nói rằng là Phật Pháp bây giờ là mạt rồi, thời này mạt rồi, không phù hợp nữa mà bây giờ phải là Pháp Luân Công mới là phù hợp. Hãy đi theo Pháp Luân Công. chúng ta thấy cái tuyên truyền, cái luận điệu của Pháp Luân Công không? Nguy hiểm lắm. Mà đúng rồi, thì họ nói thì cũng thời mạt Pháp của, là đúng rồi, Phật Pháp là đang thời vào thời mạt thì đúng rồi. À. Thế họ bảo mạt rồi, giờ phải thay thế bằng Pháp Luân Công. Pháp Luân Công bây giờ là đẳng cấp cơ, mới là cao, không phải mạt. Nghe không? Đây rất nguy hiểm đấy nhé cho nên ở đây thì nói là nói phật pháp mạt thì nó không đúng mà nói là con người thôi chứ phật pháp từ xưa đến nay vẫn thế lời dạy của phật từ xưa đến nay vẫn thế phật dạy chúng ta tu trì có chính kiến bỏ tham sân si nó vẫn thế tham sân si là gốc của khổ đau nó vẫn là đúng và chết rồi còn nghiệp là tiếp tục đi đi luân hồi tái sinh luân hồi vẫn là thế cho nên pháp của phật thì không có mạt đại chúng nhớ không nào có phải là lời phật ngày xưa dạy tham sân si là ba độc bây giờ lại đổi thành tham sân si là ba cái ngọt mật ngọt không không phải vẫn là ba độc cho nên không sai không, không lệch tí nào không mạt đi tí nào chỉ có mạt là do con người chúng ta này này người chúng ta lòng người chúng ta cái đức của chúng ta nó kém cho nên gọi là chúng ta mạt chứ pháp của phật không có mạt là pháp phật không mạt cho nên pháp luân công cũng không thể được phép nói rằng pháp của phật đã mạt nhờ chỉ có lòng người bây giờ thì thì nó kém nó suy nhé cho nên chúng ta phải càng lúc này càng phải dùng pháp của phật để tu hành nghe không? khi lòng người suy kém thế này đạo đức suy kém thế này vào thì chúng ta lại càng cần thiết pháp của phật đó cho nên chùa chúng ta mà tăng cường cái việc giảng pháp đấy lợi ích biết bao nhiêu người đó rõ ràng đấy. càng cái lúc này lại càng cần phật pháp chứ đúng không ạ càng lúc này càng cần phật pháp chứ không phải là không cần thế cho nên là pháp luân công đó, các vị nào bên pháp luân công nói như thế là hoàn toàn không đúng mà phật pháp là môn thuở phật pháp là chân lý à, không ai có thể thay thế được nhé cho nên thầy cũng mong các phật tử dứt khoát cái chuyện mà à, đối pháp luân công không được phép đi theo pháp luân công không để con cháu mình bạn bè mình đi theo pháp luân công ta phải giảm rất rõ chuyện này pháp luân công đang rất nguy hiểm à, rất nguy hiểm đưa nhiều cái luận điệu xuyên tạc nhiều cái, cái lý luận không đúng không đúng không có một chút gì là chính kiến cả sai lầm rất nhiều nha yeah. Cho nên chúng ta phải thẳng thắn bài trừ pháp luân công. Còn mấy cái nick Facebook trước này, con nick Facebook tên là Huyền Trang hỏi rằng Kính chào Thầy, con có một câu hỏi muốn hỏi Thầy. Ở Việt Nam rất coi trọng chữ hiếu, Phật Pháp cũng vậy. Tuy nhiên, con thường thấy mọi người nói rằng người con có hiếu là người lúc nào cũng phải nghe theo lời của cha mẹ, không làm cha mẹ phiền lòng. Tuy nhiên, hiện nay, con thấy các bậc cha mẹ thường có xu hướng áp đặt lên cuộc sống của con cái. Muốn con cái làm theo những gì họ vạch ra mà không cho con được sống và tha, theo đuổi đam mê, sống theo mong muốn của bản thân thưa thầy theo đạo phật con cái trong trường hợp này có phải à, phải làm gì mới là có hiếu ạ à? con xin tri ân thầy à tức là bạn huyền trang này bạn hỏi câu hỏi cũng rất là hay đấy đạo phật mình thì đúng lấy chữ hiếu làm trọng tâm mà à, hiếu hạnh là vi tiên hạnh hiếu là hạnh phật tâm hiếu là tâm phật thế và bạn đưa một cái luận điểm rằng mọi người cho rằng người con có hiếu là lúc nào cũng phải nghe theo lời của cha mẹ, không được làm cha mẹ phiền lòng, không trái lời cha mẹ. Đấy là hiếu. Thế chúng ta phải phân tích từ cái luận điểm này. Và bây giờ thì bạn lại đưa ra một cái thực trạng là rất nhiều các bậc cha mẹ, phụ huynh đó áp đặt con cái, bắt con cái phải theo những cái ý tưởng của mình vạch ra và không cho con cái được sống theo cái nguyện vọng của mình theo cái đam mê của mình thế thì làm sao bây giờ để thực hiện được chữ hiếu đây cho nó tròn đấy bạn hỏi vậy thế thì thưa với bạn huyền trang cũng thưa đại chúng là cái chữ hiếu trong đạo phật ấy, nó không phải đơn giản nó cũng không phải là cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy mới là hiếu cha mẹ bảo sao con phải nghe vậy mới là hiếu đâu nghèo, đấy cái chỗ này không phải thế đấy cái chữ hiếu trong đạo phật nghĩa là gì cái sâu xa nhất ấy là đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mà muốn đền đáp công ơn này làm sao là giúp cho cha mẹ được hướng thiện hướng thượng và đi đến giác ngộ giải thoát đấy mới là cái hiếu thật sự mình làm thế nào mà giúp cha cha mẹ mình bỏ ác hướng được thiện hướng thiện rồi hướng đến cái cao thượng hướng đến cao thượng và hướng đến giác ngộ giải thoát đấy mới là cái hiếu của phật giáo làm thế nào thì làm không ra ngoài cái mục đích ấy thì đấy là chữ hiếu không phải là cái hiếu theo kiểu phong kiến ngày xưa cha mẹ bảo sao con nghe vậy đặt đâu con ngồi đấy phải không bây giờ cha mình bảo mình đi buôn thuốc phiện ấy, mang thuốc phiện đi mang ra cái bán đấy mình biết thuốc phiện là là là phạm pháp rồi Đấy, mà mình cũng vâng lời thì làm sao bắt luôn cả mình cả cả nhà mình luôn thế cái đấy có thể không nghe lời cha mẹ được cho nên trong kinh phật dạy nếu cha mẹ mà làm việc ác người con có hiếu là phải khuyên lên van lạy cha mẹ để cho cha mẹ thấy được đây là việc ác mà bỏ nghe không? tìm mọi phương pháp biện biện pháp đấy mới là có hiếu chứ không phải cha mẹ làm việc ác mình cũng a tòng theo nghe không đó đấy cái chữ hiếu của nhà phật thế cho nên thầy nói cái chữ hiếu nhà phật là làm sao là đúng là mình đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ nhưng mà phải đền đáp bằng cách nào giúp cho cha mẹ bỏ ác mà hướng về cái thiện từ cái thiện hướng đến cái cao thượng hướng đến cao thượng và hướng đến cái giác ngộ giải thoát đó mình làm thế nào thì làm nghe không? đức phật của chúng ta đấy đức phật đang thực hiện chữ hiếu bậc nhất đấy và phật nói tất cả chúng sinh đây đều là cha mẹ từng là, là cha mẹ của phật đấy không? Thế Đức Phật hiếu với chúng ta thế nào? Đức Phật có khi cũng mắng, cũng quát chứ, phải không? la dày chứ, trách phạt chứ. Đấy mới lại Ngài đang là hiếu với chúng, hiếu với cha mẹ đấy. không phải không đâu. Nhà. Thế cho nên bạn Huyền Trang thì vì bạn chưa hiểu chữ hiếu theo tinh thần của Đạo Phật. Nó không phải cái hiếu cổ hủ như là thời phong kiến như nho giáo. Nhà, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy không phải thế. Mà cái hiếu này phải tinh thần là giúp cho cha mẹ được tốt đẹp an vui nhưng mà an vui trong thiện pháp giúp cho cha mẹ được an vui mà an vui trong thiện pháp chứ không phải chúng ta đi ăn cắp các thứ về cho cha mẹ cha mẹ vui thế không phải đâu nghe không? nhá Đó. tức là làm sao mà ta thắp sáng được cái đạo đức cái trí tuệ ở nơi cha mẹ của mình làm con mà báo hiếu cha mẹ phải thế đấy chúng ta phải tu phải học thế nào để chính chúng ta phải thắp sáng cái ngọn đèn trí tuệ ngọn đèn đạo đức ở nơi cha mẹ mình cha mẹ mình đang từ cái người không tốt từ cái người kém cỏi ngu si không biết gì ta giúp cho cha mẹ mở mang hiểu biết ra biết thiện biết ác phân biệt rõ ràng biết thực hành những điều điều lành đó mới là người con có hiếu nghe không? còn phương pháp mình có thể bằng các phương pháp nghe không? Đấy, cái đấy cái đấy là chi hiếu của đạo phật đấy chứ không phải hiếu là cứ nhất nhất nghe lời cha mẹ cha mẹ bảo gì cũng thế không phải thế không phải tinh thần chữ hiếu của đạo phật <coughs> đó nha thầy xin trả lời cho bạn huyền trang để bạn huyền trang hiểu nghe không? để nghĩ đạo phật báo hiếu nghĩa là cứ răm rắp hết cha mẹ bảo thế nào làm thế không phải không làm thế người con của đạo phật phải có trí tuệ để báo hiếu cha mẹ đúng trí tinh thần đúng tinh thần phật dạy có một nick của bạn Hà Thu Thảo hỏi rằng kính bạch thầy con xin thầy hoan hỉ cho con hỏi rằng hỏi ạ à, chồng con đã cặp bồ rất nhiều lần <laughs> cặp bồ rất nhiều lần khi về nhà anh ấy lại thường gây sự với con nói rằng vì con theo đạo phật nên gia đình mới tan nát từ giờ trở đi không có phật pháp gì hết cái này là cũng cũng có đấy chứ không phải không có đâu à. bức ảnh phật con treo trên tường anh ấy giật xuống vỡ nát hết vì muốn con gái con được học về đạo phật nên con đã đưa cháu đến đạo tràng để tham dự thời khóa cùng đạo tràng chồng con biết mới chửi con rằng đừng có lôi con tao đi vớ vẩn như thế vì không nhìn được nữa nên con đã ly thân được năm tháng rồi thầy cho con hỏi chồng con làm những việc như vậy sẽ phải trả quả báo như thế nào ạ? Con có phải chịu tội cùng không ạ? Nếu có thì con phải làm gì ạ? Con xin Thầy cho con lời khuyên, con xin tri ân công đức của Thầy. Nha. Ê, bạn Hà Thu Thảo, à, đúng ra Thầy có không nên đọc tên, bây giờ đọc này nè, um, chồng bạn biết rồi có khi lại trong trận nữa thì mệt đấy. <laughs> ừ nha <clears throat> như thôi thầy đã chót rồi <laughs> vì bạn đăng lên facebook mà thì cái chỗ này trước hết ấy, thầy phải nói này các phật tử nhớ chúng ta bổn phận phật tử tại gia tu học nha, khi ta tu học đúng cái bổn phận người phật tử tại gia là giữ cho gia đình mình được êm ấm tốt đẹp đã nói là học phật mà tu phật đúng pháp như pháp làm đúng thì gia đình mình được tốt đẹp hơn đúng là như vậy cho nên cũng có nhiều nhiều nữ phật tử chẳng hạn đi học phật tu phật xong rồi là quên mất việc gia đình nhà không lo lắng gì cả bỏ luôn cả thiên chức mình làm vợ luôn thế thế thành ra là mấy ông chồng thì ông làm sao chịu được ông phải đi lung tung đó, cái đó là không được nghe không? vì mình là người tại gia nó khác với người xuất gia ở đây thì thầy mở ngoặc là trừ những trường hợp đặc biệt là cư sĩ tại gia nhưng họ tu hành xuất gia thực hành hạnh xuất gia giống như ông ông cư sĩ Gatikara đấy trong bài hôm trước đấy sống tại gia nhưng mà thực hành giới luật của bậc thánh xuất gia đấy là người đặc biệt cái duyên người ta khác thế còn mình chưa phải cái duyên là mình mình như người xuất gia thì mình sống như đúng cái phẩm chất người phật tử tại gia nghe không đó. Nhé, chứ không phải là là mình là cư sĩ nhưng mà mình mình bỏ hết thì không phải Phật không dạy mình thế mình phải xây dựng giữ cho gia đình mình là sao được thật là êm ấm tốt đẹp vì Phật pháp đến với chúng ta có làm chúng ta bị xấu đi đâu chúng đẹp hơn mà đúng không Phật dạy mình này là sao nhân từ hơn và biết yêu thương hơn đấy cái giới bất sát đấy là cái giới là yêu thương đấy và ta phải à, biết à, từ ái ái ngữ nói năng mọi cái thật tốt rồi hành xử mình đúng đắn mình không sân giận nữa bớt sân giận đi à, mình sống nó nó chan hòa sống ngay thật với mọi người bớt cái điêu hoa gian dối đi nè thế thì mình tốt lên chứ cho nên thực sự thầy nói thế phật tử nào mà ứng dụng lời phật dạy đúng pháp thì gia đình tốt hơn đầm ấm hơn đầm thắm hơn tình cảm vợ chồng tốt hơn lên chứ không phải là là như thế nè cho nên đối với bạn này thì thầy thầy nói là mình cũng phải kiểm lại xem bạn học, bạn học và tu Phật có lệch lắm không nha. bạn chưa phải là cái cái đối tượng đặc biệt xuất cách mà muốn đời này là mình mình mình giác ngộ giải thoát thì mình mình phải xem lại nghe không ừ, mình xem lại chứ mình mà mà làm sai đi rồi cho nên là là là các ông ấy đến các ông ấy là là, là, là, là kiện đấy. đấy thế thì xét kỹ chỗ này đi nhá nhớ kỹ chỗ này nếu không phải trường hợp ấy mà do ông xã ông có tính lăng nhăng ông đi lăng nhăng bồ bịch rồi về ông đổ tại mình ông gọi là, là <laughs> gọi là đổ vạ cho mình là do mình thế nọ thì kia là ông lấy cớ thôi nghe không? ông lấy cớ mình đi học Phật, đi chùa để ông có cớ ông đi ăn nem, ăn chả thì, thì là khác. Thì phải xét lại trường hợp này, phải tìm phân minh cái việc này ra. Nếu ông này là ông lấy cớ, mình vẫn sống tốt, chu toàn mọi việc, làm tròn bổn phận, người vợ, người mẹ trong nhà, tốt hết, không có gì cả, kiếm lại. Thì do anh này có tính lăng nhăng hoặc anh đi lăng nhăng rồi, giờ anh về anh đổ vạ cho mình. thế thì mình biết, thì, thì cũng nên người như thế này thì cũng phải nên xem xét cũng phải xét lại đó đấy thế còn bạn ấy hỏi là nếu chồng bạn ấy như vậy thì có trả quả không đương nhiên rồi thầy nói là tất cả những hành vi mà ác bất thiện thì phải trả quả mà lại nhất là ác với phật với pháp của phật thì đều phải trả quả hết chứ không phải không trả quả đập phá tranh tượng phật là trả quả báo đấy chứ không phải không nghe không cũng có nhiều người, ta không đồng ý cho vợ đi học phật nhưng người ta không đến nỗi thế người ta vẫn biết kính phật đâu ờ, đâu ta đâu dám đập phá tranh tượng phật đâu mà cái anh chàng này mà đập phá này là anh cũng đều phải chịu quả hết nhé thế còn bạn này bạn hỏi bạn có chịu tội cùng không Nhà, thì mình ấy, có mình có cùng tâm làm việc cái việc ác này thì mình mới chịu tội cùng còn mình không đồng tâm thì mình không chịu tội cùng nghe không mình không tạo tác cùng thì mình không chịu tội cùng nhớ như thế là do tâm của mình Đó. thế thì à, bạn à, thầy khuyên bạn à, bạn này cố gắng nha bạn thảo này cố gắng tu học và nhẫn nhịn đây cũng có thể là một cái chướng duyên của bạn một cái chướng duyên trong tu tập và nếu mà đủ duyên thì có thể về pháp hội tâm linh của chùa chúng ta thỉnh oan gia trái chủ xem nó có cái phần oan gia trái chủ nào nó làm chứng ngại cái việc tu học của mình không nhé ừ. về thỉnh con nick của facebook anh lê hỏi rằng kính bạch thầy gia đình anh trai chồng con sinh được hai bé trai bé đầu bị bệnh cần thị loạn thị bẩm sinh không điều trị được bệnh càng ngày càng nặng thêm chạy chữa khắp nơi không được nên gia đình chỉ bấu víu vào các thầy cúng. Mắt cháu càng ngày càng nặng lên, sắp nhìn không thấy nữa rồi. Thưa Thầy, bé đã gieo nhân gì mà giờ bé lại phải chịu khổ như thế? Con xin Thầy chỉ dạy cho gia đình anh trai con phải làm sao để có thể chữa được cho bé. Con xin chiên công đức của Thầy. Ở đây, thưa đại chúng, trường hợp các cháu bé khi mà từ khi sinh ra mà đã có những cái dị tật, khuyết tật thì biết đây là định nghiệp của các cháu đấy nhé thân thể chúng ta khi sinh ra là định là định nghiệp đấy mà là nghiệp của tiền kiếp cho nên những cái này á, thực sự đã là định nghiệp thì nó rất là nặng thầy nói chuyển hóa trường hợp này rất là khó thế còn nếu chúng ta ra đời rồi sau đó chúng ta sống thế nọ thế kia và bị cảm bị cúm bị này khác nó chạy vào thì cái đấy nó chưa có thể chưa phải định nghiệp và chúng ta chuyển hóa nó có thể được tốt những trường hợp các cháu như thế này cái định nghiệp rất là khó đấy giống như cái cháu bé mà ở mạo khê đấy cháu sinh ra rồi là hai con mắt của cháu nó không có không có lòng không có lòng không có con ngươi đó đấy vừa rồi đi singapore thay không biết là xử lý thế nào mà chùa chúng ta cũng vận động ủng hộ cho cháu không biết là là mắt cháu được bao nhiêu đó. nhưng thầy nói cái định nghiệp là rất khó chuyển đương nhiên ấy, cái người mà kiếp này sinh ra mắt kém hoặc mắt mù thì phải do kiếp trước tạo ác nghiệp có những cái nhân để gây đến cái chuyện này ví dụ chúng ta đến chùa chúng ta thổi tắt đèn cúng phật chẳng hạn đấy là mất ánh sáng nơi thờ phật nhé hoặc là chúng ta dẫm đạp vào kinh sách của phật đây xé kinh xé sách của phật là mất ánh sáng trí tuệ của người thì mình cũng bị bị mù mắt đấy. đấy thế rồi chúng ta có thể ác hại chọc mắt chim vào chọc mắt cua mắt ếch chẳng hạn ví dụ thế tôi, tôi ác như thế à, thầy hồi bé cũng thế hay bắt chuồn chuồn xong lấy gai sâu mắt nó lắm đấy. hồi bé thầy ấy chắc là mắt mình cũng kém đấy chứ không phải không đâu đấy nhân quả nó không có tha thầy đâu <laughs> nhân quả đấy trẻ con đi bắt chuồn chuồn thì nó thấy nó bay như thế thì lấy cái cái sâu mắt nó để xem nó bay thế nào đấy ác vậy đó Nè, thế cho này chúng thấy là nhân quả hết đấy nhé nhân quả hay là làm thầy thuốc làm bác sĩ chữa bệnh mắt cho người ta là cho thuốc ừ, vớ vẩn người ta chữa lại nặng thêm nên có một vị đắc quả a la hán mà bị mù đấy thưa đại chúng thầy kể lại câu chuyện này để nhân cái này thầy kể tức là trong tiền kiếp cái, cái vị a la hán này vị thầy này là một ông thầy thuốc chữa bệnh thế thì có cái bà bà lão này bà bị bị bệnh mắt rất nặng và đi chữa các nơi không khỏi thế thì bà mới nói là bà mới nói là ai mà chữa được cho tôi cái mắt này thì tôi và cả nhà tôi con cái sẽ đến hầu người ấy chọn đời chọn kiếp nhá chọn đời chọn kiếp Ờ, đến ở và đến ở luôn để hầu hạ thế thì cái ông thầy thuốc này ông thấy bà này cũng thương tâm đấy tội nghiệp ông bảo bà đến và ông chữa cho bà thế và ông chữa thì đúng là mắt bà sáng lại được bà sướng quá thế nhưng bà này thì cũng tệ khi mắt sáng rồi quên luôn cái lời bà hứa không đến một chẳng cảm ơn gì ông thầy thuốc cả bà về bà còn ghê gớm bà lại bảo là không phải do thuốc của ông mà tôi khỏi đâu tôi là đi uống cái thuốc khác đó. À, để bà chối luôn cái, cái công của ông đi quên lời hứa luôn thế thì cái ông thầy thuốc này ông ông tức quá ông thù thế thì bà này một thời gian sau thì mắt bà lại đau thật lại đau trở lại đau trở lại thì bà không biết tìm ai nữa giờ ngoài cái ông này ra thế lại đến van lơn ông mà thôi ông thương tôi ông chữa tôi lần này thì tôi nhất khoát là tôi sẽ đến tôi hầu hạ cả nhà tôi đến hầu ông thế nhưng ông này thì không biết rồi bà này thì cũng chỉ là cái mép thôi không, không tin bà này nữa và lần này ông chữa là ông chữa thì ông cho bà mù luôn cho thuốc bà uống mù hẳn luôn đấy ông ác tâm ông cho bà mù luôn ờ, và ông bảo là mắt của bà đúng là không thể chữa được đâu ông cho uống thuốc và mù luôn thế thì thưa đại chúng ờ, thế sau đó thì ông này chết đấy ông này chết rồi kiếp này này làm người đi tu và đi tu ông đắc quả a la nhưng mà đến lúc ấy ông mắc cái bệnh mắt và mù luôn ông mù luôn a la hán mà bị mù đấy đấy tức là vẫn phải trả cái quả báo do kiếp xưa ác tâm làm cho bà kia mù cái việc của bà kia ác là của bà chịu quả của bà rồi nhưng còn mình lại ác với bà thì mình lại cũng chịu quả đấy thưa đại chúng nhé cho nên ở chỗ này chúng ta mới thấy phật pháp ấy, cái nhân quả nó rất vi tế không phải mình trả thù là mình là mình hay đâu mình trả thù người ta mình cũng lại bị quả báo do cái ác tâm mình trả thù đấy không phải trả thù là hết thù mà trả thù lại thêm quả khổ đại chúng thấy không cho người đệ tử học phật rồi không trả thù ai cả nhé chúng ta trả thù chúng ta lại bị quả báo do cái tội cái ác tâm trả thù ấy thêm sợ như thế chứ không phải là anh ác với tôi giờ tôi trả thù anh thế là hết nợ hòa không phải thế đâu không hòa kiểu ấy nhân quả nó lại không hòa kiểu đấy mà rồi mình lại bị quả mình lại quả bị quả đó thế thì à, đối với trường hợp của à, anh lê hỏi thầy này thì cũng thế thầy nói là định nghiệp của cháu như thế này là nó nặng nhưng mà nếu mà chúng ta biết được cái nhân duyên của cháu thì chúng ta cũng tìm cách xem thế nào thì gia đình nên cho cháu về chùa để thỉnh cái nghiệp tiền kiếp xem sao nha để nghiệp tiền kiếp xem sao vì cháu này chưa phải là mù hẳn chỉ là cận và loạn thị thôi đấy chứ còn nếu mà nó mù hẳn rồi ấy, thì là rất khó đấy rất khó đấy, thì cho cháu về chùa tham dự cái pháp hội tâm linh thỉnh quan gia trái chủ của chùa nhé để xem xem cái nhân duyên nghiệp tiền kiếp của cháu thế nào lúc ấy chúng ta mới có cái phương pháp tu tập để, để chuyển hóa Nick của bạn Khánh Vân Kính bạch Thầy Trước đây con đã từng làm nhiều việc sai trái nên bây giờ lúc nào con cũng cảm thấy cắn rứt lương tâm. Từ ngày biết đến Thầy, biết đến chùa, được nghe Thầy giảng Pháp, con đã cố gắng thay đổi, làm thiện tích phúc, nhưng con vẫn chưa thoát khỏi những dây dứt ám ảnh về những tội lỗi trong quá khứ. Con mong Thầy cho con một lời khuyên để tâm con được an ổn. Con cảm ơn Thầy. Bạn Khánh Vân trước đây là lỡ làm những cái việc sai trái tội lỗi cho nên bị lương tâm cắn rứt, Đây cũng là nhân quả, nghe không? Bây giờ thì bạn nghe Pháp, nhưng bạn vẫn áy náy, vẫn dai dứt. Thế thì trong Phật Pháp mình có một cái Pháp hay lắm, đó là Pháp sám hối, nghe không? Sám hối thì sẽ đắc an lạc. Cho nên Khánh Vân nếu còn dây dứt ăn năn này thì về chùa à, bạch chư tăng phát lộ sám hối các tội ra. Nha không phải nghe pháp không mà nó hết được cái tội đâu mà nó hết dây dứt đâu mà phải là sám hối phải là phát lộ trong chúng tăng cũng thế che giấu tội lỗi nó sẽ dây dứt nó ăn lăn thế còn khi phát lộ ra rồi thì là mình nhẹ đi và và nó thanh thản đó cái tội cái lỗi của mình nó giống như cái cái bọc nhọt ở trong người mình ấy, không mổ nó ra không khêu nó ra nó ung ở trong luôn áp xe ở trong luôn Nghe là ta đau ta chết đấy cho nên nhà phật có cái pháp phát lộ sám hối chính là mình việc mình mổ nó ra mình phanh nó ra phơi bày nó ra thì nó sẽ hết rồi là phát lộ cho nên bạn khánh vân còn áy náy còn day dứt thì nên về chùa thỉnh chư tăng chứng minh cho mình sám hối các tội và phải tự mình phát lộ hết các tội của mình ra thì nó sẽ nhẹ lòng nó sẽ an an được tâm nhé chứ còn nếu mà chỉ cứ như thế bảo tự con ở nhà con nghe pháp rồi con an tâm không có đâu không có đâu đấy phật pháp lại hay thế cho nên nếu không có pháp sám hối không ai tu được không có pháp sám hối không ai thành phật được đó. đức phổ hiền vương bồ tát còn nguyện à, nguyện sám hối đó. đó đó ngài mà còn nguyện sám hối nữa thường sám hối đó. nghiệp chướng thế chúng ta là gì mà lại không sám hối cho nên chùa chúng ta ngày nào, tối nào cũng phải sám hối. Tối sám hối, sáng sám hối. Trước khi đi ngủ còn phải kiểm tâm nữa. À, đấy, như thế mà chúng ta mới, mới tiêu được tội chứ. Nha. Rồi, mấy cái nick hôm nay chắc Thầy phải nợ tiếp rồi. rồi, <laughs> hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Anh Phật, rồi, Thầy chúc đại chúng tinh tấn.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 Kính bạch trên Thầy, đệ tử chúng con từ lâu khát ngưỡng giáo pháp của Đức Như Lai. Trong thời gian về chùa tu tập, được nghe và thực tập những lời Thầy giảng, chúng con thấy mình có sự chuyển hóa và phù hợp với căn cơ, được thân cận và hòa mình tu học cùng với hơn 80 đạo tràng, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng. Chúng con thấy sự tu học được rất nhiều lợi ích trong sự hòa hợp đại chúng. Vì vậy, Hôm nay chúng con một lòng đối trước Thầy và Đại Tăng, tha thiết xin Thầy chứng minh và thành lập đạo tràng để chúng con được tu tập nương theo sự chỉ dạy của Thầy và Đại Tăng mà tiến tu trên bước đường tu học Phật Pháp, cầu giác ngộ giải thoát. Hôm nay chúng con cũng thành tâm có lễ hoa quả tịnh tài dâng lên cúng dường Tam Bảo nhân dịp thành lập đạo tràng. Chúng con xin Thầy và Đại Tăng từ bi chứng minh hứa cả cho chúng con được ân hưởng công đức tam bảo chúng con thành kính tri ân công đức trên thầy và đại tăng nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát ừ. à, theo cái lời thỉnh cầu của các phật tử ở đoan hùng rồi mấy huyện à, bên cạnh với cái tâm tha thiết được à, à, kết bè với nhau để cùng tu tập học phật pháp để được lợi ích từ giáo pháp của Phật ờ, cũng ờ, theo dõi một thời gian rồi các được các trưởng đạo tràng ở dưới này đến để sinh hoạt thì thầy thấy đây là cái tâm rất là chân thành tha thiết cho nên thầy cũng đồng ý cho các phật tử của huyện đoan hùng và các huyện lân cận thành lập một đạo tràng ở trên phú thọ để tu học và thầy ờ, đặt cho cái tên của đạo tràng là đạo tràng minh hùng nhé hùng đây vừa là đoan hùng vừa là đền hùng đấy có cái chữ hùng và hùng này là hùng mạnh à, hùng mạnh và sáng suốt nghe không à, tức là với cái tâm thật là là tinh tấn tu học và hùng dũng tiến tu không yếu đuối không nhút nhát nhé à, con cháu của đất tổ và đền hùng mà cho nên là phải làm sao cho xứng đáng à, thầy rất hoan hỉ à, thầy sẽ à, cho cái chương trình để sinh hoạt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 cung kính, vâng lời, biết ơn và tích cực làm các Phật sự theo sự chỉ dạy của quý Thầy. Kính nguyện Tam Bảo gia hộ trên quý Thầy sức khỏe, trường thọ để dẫn dắt chúng con trên lộ trình giải thoát. Chúng con xin thành kính, đảnh lễ tri ân công đức của quý Thầy. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Rồi, thầy cho lễ một lễ rồi đứng đây thầy trao quyết định. À, đứng lên đây để trao quyết định ờ, xin mời đại chúng chứng minh cho. Xin mời đại diện hôm ờ, ờ, nay là người em út nhé. Trong một cái gia đình đại gia đình hơn 80 anh chị em. Đứng lên đây. Mời lãnh đạo lên đây. Ờ, mà bằng đĩa nha nhạc to thế con Ơi, để chúng ờ, bạch tạ đi. Rồi, các con xuống về chỗ đi.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 thật vô cùng diễm phúc khi được về mái chùa Ba Vàng thân yêu, cùng nhau sách tấn tu học, theo sự giáo dưỡng của Thầy và Đại Tăng, quả thật, tấm lòng của Thầy thật là quảng đại. Thầy đã dùng hết công sức và trí tuệ của mình để dìu dắt chúng con. Nay chúng con thiết nghĩ đã đến lúc mình phải nhìn lại chính bản thân mình, đã thực hành đúng và đầy đủ những lời dạy của Thầy làm tròn trách nhiệm của người con Phật chưa? Nghĩ đến đây, chúng con vô cùng hổ thẹn. Tối nay, qua bài giảng của Thầy, chúng con được mở mang thêm hiểu biết về giới luật và tầm quan trọng của việc giữ giới như thế nào và giá trị phẩm mạo sa môn thật là cao quý để chúng con được lương tựa cúng dường. Kết thúc thời Pháp, Thầy không quên sách tấn chúng con, tâm tâm liệm liệm phải giữ lấy mình. Chúng con vô cùng biết ơn sự lo lắng của Thầy. Chúng con xin hứa rằng sẽ là người đệ tử gương mẫu vâng lời Phật dạy để làm lợi ích cho mình và chúng sanh. Chúng con kính chúc trên Thầy thật nhiều sức khỏe. Thầy là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con, dẫn dắt chúng con qua cơn mê bể khổ đạt được an vui hạnh phúc dài lâu để tỏ lòng biết ơn thầy chúng con xin thành kính cúng dường trên thầy tam bái lam mô phật bổn sư thích ca mâu ni chúng đồng khởi thân đứng dậy à, chúng ta chắp tay hồi hướng nguyện à, đem à, công à, đức này